trận đấu với hà nội fc là lần đầu tiên xuân trường thi đấu trọn vẹn 90 phút dấu ấn lớn nhất mà cầu thủ người tuyên quang tạo được chính là đường chuyền ở cự ly 30 m giúp cho văn toàn lập công ở những phút bù giờ cuối cùng chắc chắn những người hâm mộ đội bóng phố núi nói chung cũng như những fan của xuân trường nói riêng muốn được nhìn thấy nhiều tình huống như thế ở những trận đấu còn lại của mùa giải nếu có được phong độ ổn định hơn một suất góp mặt trong đội hình của đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2019 nằm trong tay của cầu thủ người Tuyên Quang. với hoàng anh gia lai sau chuỗi trận ấn tượng cùng với huấn luyện viên mite gun khi mới nhận chức đã không biết đến mùi chiến thắng ở vòng đấu gần đây khiến đội bóng phố núi từ vị trí ở nửa trên vxh rơi xuống đứng thứ hai từ dưới lên chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc với hoàng anh gia lai nếu như không muốn bị sanna khánh hòa bắt kịp về mặt điểm số đối thủ của xuân trường và các đồng đội là sông lam nghệ an cũng đang rất cần một chiến thắng đội bóng xứ nghệ đã trải qua trận đấu lượt về với thành tích hòa và một thua chiến thắng gần nhất của đội bóng này chính là trước đội chủ sân Pleiku tại vòng 13 V-League trên sân nhà. Bộ đôi Olaha và Vinicius chưa cho thấy sự ăn ý cần thiết trên hàng công. Trong khi đó Khắc Ngọc đang có dấu hiệu xa sút, khó khăn hơn cho huấn luyện viên Đức Thắng khi hậu vệ Trần Đình Hoàng bị treo giò vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Thành tích làm khách trên sân Hoàng Anh Gia Lai cũng không tốt khi chỉ thắng được hai hòa và để thua trận cuộc đối đầu giữa sông lam nghệ an với hoàng anh gia lai sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ ngày tháng 7 trên sân pleiku mời quý vị chú ý theo dõi